chào các bạn thì à, tiếp theo cái à, video trước như đã hứa thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn à, lập trình cái bài à, bài toán đều điều khiển đèn giao thông ở ngã tư qua cái phần mềm Tia Bọc Tô V13 và ừ, có cái cài đặt thời gian đây đây là cái giao diện của bài đèn giao thông à, hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư à, chúng ta có thể cài đặt cái thời gian uh, từng hướng này một cách uh, tùy ý ha, tùy ý <clears throat> thì cũng uh, như bài trước thôi cái phần mà thiết kế giao diện này thì uh, tôi đã hướng dẫn các bạn làm rồi bây giờ chúng ta chỉ còn có thêm hai cái phần này thôi à, đây ví dụ như các bạn nhìn đây à, đâu có nút chọn khi chúng ta nhấn nút chọn thì chúng ta sẽ nhận nhập cái thời gian à, của đèn xanh ở hướng thứ nhất là hướng này đây hướng này gọi là hướng thứ nhất và cái đèn xanh là hướng này thì chúng ta có thể nhập tùy ý nha nhập tùy ý và chúng ta cũng lưu ý là thời gian của đèn đỏ hướng này thì nó sẽ bằng tổng thời gian của đèn xanh ở hướng kia cộng với thời gian của đèn vàng ha bằng thời bằng tổng thời gian của đèn xanh và đèn vàng của hướng kia cộng lại thì nó ra được là thời gian của đèn đỏ ở cái hướng mà chúng ta hướng đối diện đấy ví dụ ở đây à, nó đang hiển thị cái màu ờ, đèn xanh số 1 thì tôi nhập đây ví dụ như tôi nhập là tôi nhập tôi ý tôi nhập đơn ngắn ngắn để cho các bạn thấy 12 đi rồi sau đó chúng ta nhấn chọn cái nữa thì nó hiển thị cái thời gian à, để cho chúng ta nhập cái thời gian đèn vàng ở hướng thứ một với lấy là hướng thứ một là 12 bây giờ chúng ta nhập là hai thôi như vậy thì tổng thời gian của đèn đỏ hướng hai cái này chúng ta đang nhập hướng một nhá hướng hai nó sẽ là 14 giây 14 giây và nhấn chọn cái nữa để chúng ta nhập cho thời gian của đèn xanh hướng 2 là 15 giây đi đó, 15 giây chúng ta chỉ cần đánh 15 giây được rồi và thời gian của đèn vàng hướng 2 là 3 giây đi như vậy thời gian của đèn đỏ hướng 1 nó sẽ là 18 giây 15 cộng với 13 thành 18 giây đúng không ạ rồi chúng ta nhấn chọn đây thời gian đèn xanh hướng 1 12 giây và nó đếm lùi nó đếm lùi thời gian đèn đỏ của hướng 2 nó sẽ là 10 2 cộng 2 bằng 14 đúng không ạ cũng đếm lùi đấy 2 này đấy 18 thời gian của đèn xanh hướng 1 bằng 13 thời gian đèn vàng hướng 1 à 15 10 cộng 13 18 đấy chúng ta có thể nhập một cách tùy ý ha nhập một cách thời gian của mỗi đèn rồi tất nhiên là chúng ta phải biết nhớ rằng theo mỗi quy luật đó là gì thời gian của đèn xanh bao giờ nó phải lớn hơn thời gian đèn vàng chúng ta không ai làm là thời gian của đèn vàng lớn hơn thời gian đèn xanh cả đó là không có đúng thực tế và thời gian đèn đỏ thì đương nhiên nó sẽ bằng tổng thời gian của hai đèn xanh vàng của hướng kia cộng lại đó thì giao diện nó như vậy bây giờ chúng ta sang à, phần cốt ha cái phần giao diện này cũng không có gì khó cả chúng ta sang phần cốt đây thì uh, à, vừa trước tôi đã hướng dẫn các bạn là cái cách để hiển thị thời gian cho từng từng đèn rồi từ đây chúng ta thấy là gì để ờ, <clears throat> hiển thị cho em từng đèn thì tôi lấy cái giá trị uh, ờ, timer của mỗi đèn đưa vào và quan trọng đó là gì đó là cái giá trị chân của mỗi timer tôi sẽ lấy từ cái ô mà tôi nhập từ ở trên cái giao diện scada đây ví dụ như timer ờ, của đèn xanh số 1 tôi sẽ đưa vào cái chân PT này thì nó sẽ đếm từ 0 cho đến cái giá trị mà tôi đặt ở cái giao diện SCADA vừa rồi à, đấy thì thế như vậy thôi tương tự như vậy đây là thời gian của đèn đỏ thì ở đây tôi có cái nút cốt bên dưới này đây là nút set là nút cài đặt à, set là nút cài đặt hay là còn gọi là nút chọn á khi tôi nhấn vào đây tôi đưa vào bộ đếm nó đếm tăng là một đơn vị đúng không ạ và khi bộ đếm tôi cho nó bằng một thì tôi set cho đèn xanh một để cho đèn xanh một nó sáng ở đây tôi dùng một cái khóa như vậy khi cài đặt thì chúng ta sẽ tạm thời cho cái hệ thống này mở ra và cái khóa nó sẽ con này nó sẽ mở ra rồi thì hệ thống này sẽ không hoạt động nữa và chúng ta chỉ việc cài đặt cái thời gian thôi sau khi cài đặt đủ thời gian rồi của các đèn rồi tức là chúng ta sẽ cho cái các cái chế độ hoạt động lại thì chúng ta gì sẽ cái khóa đi và lúc đó sẽ cấp nguồn trở lại cho tất cả các đèn nó hoạt động như vậy thôi tôi sẽ giải thích cái cốt ở phần uh, set là như thế này còn những cái phần hiển thị này tôi đã làm cho các bạn từ bài trước rồi đúng không ạ đây khi đèn đỏ xanh khi đèn đỏ một hoạt động thì sẽ cấp cái timer một đèn đỏ vào và nó đếm dần nó so sánh thôi cốt này đây là mu là lệnh mu là chuyển cái dữ liệu từ chân ET này sang chân này trên ờ, một cái tôi gán cho nó là gọi là thời gian đèn đỏ một này để làm gì để tôi chia tôi lại lấy nó tôi chia cho một ngàn để nó ra uh, cái số giây chứ thời gian ờ, nó ra một cái số um, số, số số số số nguyên là số nguyên rồi sau đó tôi mới chia cho cái thời gian đây chính là cái thời gian tôi cần so sánh là cái thời gian mà tôi nhập ở ở ở, ở giao diện HMI đó để làm chi để tôi trừ đi tôi trừ hai này đi thì nó sẽ ra số âm để nó đếm lùi à nó ra đếm lùi đấy đếm lùi thì lúc đó vì là đếm lùi mà số này là số lớn hơn mà số dương mà là số này số nhỏ nó đếm lùi nó ra số âm vậy thì tôi phải lấy cái giá trị tuyệt đối của số âm này để tôi xuất ra ngược lại thì nó ra số dương đó như vậy theo cái cốt này là hiển thị này cái này là cốt hiển thị thì tôi đã là hướng các bạn ở cái bài trước rồi ha quan trọng là bây giờ là chúng ta thêm cái nút cài đặt này đây đấy tôi nhắc lại tôi nói lại cho xíu là khi tôi nhấn vào đây thì có phải là cái bộ đấy mình tăng là một đơn vị và khi nó một tôi sẽ so sánh nha tôi dùng so sánh tôi lấy cái chân CV tôi so sánh thì tôi sẽ lấy cái cái giá trị ở cái giao diện HDMI đó tôi gọi là thời gian xanh ờ, của HDMI tôi nhân cho ngàn để chi tại vì tôi nhập ờ, cái là cái nhập ra một con số rất là nhỏ ví dụ như nó nhập 12 12 nhân ngàn thì ra là 12 ngàn mà cái timer của trong này thì đếm là độ phân giải là là mili giây 12.000 mili giây thì tương ứng với lại là 12 giây như vậy chỗ này nó sẽ báo cho chúng ta biết là 12 giây là 12 giây và nó đếm đúng đến 12 giây thì nó bị đấy tương tự như vậy thôi là đèn vàng đèn vàng một cũng vậy nha đèn vàng một cũng vậy tôi nhân cho ngàn ví dụ đặt lúc đấy tôi đặt là hai này hai giây nha đặt con số 2 đó nhân ngàn thì giờ tôi đặt vào cái chân tt nó là là hai giây và đây là cái đây là hàm nhân hay là hàm cộng thì tôi lấy giá trị của uh, thời gian vàng một cộng với thời gian của sườn xanh hai à, xanh một à, hai cái giá trị tôi cộng lại thì đưa ra và đây chính là thời gian của đèn của đèn đỏ Nên đây nó chính là thời gian của đèn đỏ đấy thời gian của đèn đỏ ở hướng hai nha tôi gọi là thời gian đỏ hướng hai tôi đưa cái giá trị này vào chân PT của cái timer đèn đỏ hướng hai đây đèn đỏ hướng hai ngay trên đầu đây tôi đưa nó vào đây thì nó ra là 14 giây 14 giây tại vì đèn xanh một hiện tại tôi đang đặt là 12 và đèn vàng một nó là hai thì cộng hai cái cộng này là 14 giây tôi đưa vào đây và nó sẽ đến đây Thế còn ở đây tại sao tôi lại à, phải đưa ra so sánh này? Lúc này thì 14 giây nó lại hiểu thì nó hiểu đây là các bạn nhìn này là nó hiện nó hiểu là đây là giá trị timer ha nhưng mà khi mà tôi đi so sánh tôi nhập với lại cái giá trị uh, của HMI á của của Escada thì nó lại hiểu là cái giá trị là là là là, là đi tức là số nguyên 32 à, bit đó cho nên là tôi phải ở đây tôi lại chia lại cho đừng ngàn tôi đưa vào đây rồi tôi chia lại cho ngàn để nó ra con số nhỏ hơn nha ra con số nhỏ hơn để tôi đem tôi tôi tôi, tôi, tôi so sánh thôi không gì hết tương tự như vậy đây là thời gian của đèn xanh hai cũng vậy nha, đèn xanh hai và đèn vàng hai rồi hai hàm này cũng cộng lại giống như trước kia thôi đấy khi mà đủ cái uh, tôi cài đặt xong hết rồi thì cái giá trị ổ đếm tôi tăng lên thì bây giờ nó sẽ bằng 5 ở đây tôi đặt bằng 5 mà giá trị ổ đếm tôi đặt bằng 5 này đấy bằng 5 lần là lúc đó tôi sẽ gì xét cái khóa đi gì xét cái khóa thì lúc đó nó sẽ làm cho cái khóa này đóng lại đóng lại và nó sẽ cấp cho cái đèn này hoạt động bình thường nó hoạt động bình thường trở lại theo cái thời gian mà mình đã đặt và đây là một cái nút xóa nút xóa này chẳng qua đây tôi cũng tương tự như vậy cái này là đúng ra là xóa này tôi sẽ reset cái bộ đếm này reset bộ đếm về không reset bộ đếm về không và <coughs> reset cái khóa đi reset cái khóa, à, set cái khóa lên để, để cho tôi làm lại đó làm lại và như vậy khi chúng biết xóa thì nó sẽ làm lại để các bạn xem lại cái chương trình chút xíu nha đây rồi tôi ờ, làm lại cho các bạn thấy nhé để tôi nhấn chọn này như vậy là nó yêu cầu đặt cái thời gian đây bây giờ lúc đấy đặt 12 tôi đặt đặt là 10 bạn à, bao nhiêu cũng được càng lớn thì nó càng lâu chú ha đặt là 20 đi thời gian đèn xanh một là 20 thời gian vàng một là đặt là 5 như vậy 20 cộng 5 bằng 25 vậy thì thời gian đèn đỏ 2 nó sẽ bằng là 25 giây tiếp thời gian của đèn xanh hai tôi đặt bằng 25 đặt đại đi đúng không rồi thời gian của vàng hai tôi đặt là 4 Đấy, như vậy là thời gian xanh 225 với thời gian vàng 224 như vậy thời gian của đèn đỏ hướng 1 đèn đỏ hướng 1 này này nó sẽ là 25 với 4 là 29 đúng không ạ chúng ta đây đây 25 này 4 và chúng ta thấy nó đến lùi đây là đèn đỏ của hướng 2 đèn xanh là hướng 1 này ha. ta thấy cái thời gian đã được đếm lùi và giống như thực tế đấy khi mà thời gian đèn đỏ bằng nhau chuyển sang đèn vàng đấy chúng ta thấy là thời gian của đèn đỏ hướng một nó tới 29 giây rồi và thời gian của đèn xanh là 20 giây đã giảm xuống đấy 22 chứ hoặc 25 chứ 25 còn 4 và 29 đấy và lặp lại thì à, đó là toàn bộ cái à, hệ thống biển giao thông mà có à, cài đặt thời gian tùy ý ha cài đặt thời gian tùy ý thì hy vọng qua cái clip này à, các bạn sẽ Ờ, học hỏi thêm được một số cái uh, kinh nghiệm cái cốt để mà các bạn viết và trang bị cho mình cái kiến thức uh, tốt nhất về cái điều khiển lập trình BC trên cái phần mềm Tia bọc tô nếu như các bạn có không hiểu chỗ nào hay là còn thắc mắc chỗ nào thì các bạn cứ comment ở phía dưới cái video này tôi sẽ sắp xếp thời gian tôi trả lời cho các bạn một cách sớm nhất còn không thì chúng ta sẽ hoặc là gửi mail về cho tôi theo ờ, địa chỉ ờ, tôi để dưới phần mô tả có gì ờ, các bạn cứ gửi mail về cho tôi và tôi sẽ trả lời các bạn một cách nhiệt tình và hy vọng là các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ clip này đến với mọi người để cho mọi người được biết nhé chào các bạn